Hi, xin chào tất cả các bạn Chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh của Kỳ Anh Lời đầu tiên thì cho phép Kỳ Anh gửi lời chúc sức khỏe đến anh chị em, bạn bè đang xem video của Kỳ Anh ngày hôm nay Video ngày hôm nay Kỳ Anh sẽ giới thiệu về bộ môn sóc đĩa online Nếu các bạn thấy video của Kỳ Anh hay thì hãy like, đăng ký kênh và bấm vào chuông thông báo để nhận được những video sắp tới của Kỳ Anh. Còn video ngày hôm nay, Kỳ Anh xin phép được giới thiệu về bộ môn sóc đĩa online. Chắc hẳn ở đây có một số bạn cũng đã từng nghe qua bộ môn sóc đĩa online hoặc cũng có một số bạn đã từng tham gia bộ môn sóc đĩa thì hôm nay Kỳ Anh chỉ giới thiệu sơ qua để cho các bạn biết và hình dung dễ hơn về sóc đĩa. Sóc đĩa gồm có 4 hột xúc sắc và gồm có 4 cửa chẵn lè tài xỉu trong đó nếu dealer lắc ra được hai mặt trắng hai mặt đỏ thì kết quả ván đó sẽ là chẵn còn nếu dealer lắc ra và kết quả ván đó ra là một trắng ba đỏ thì gọi là lẻ tài còn nếu dealer lắc ra được một đỏ ba trắng thì kết quả ván đó sẽ là lẻ xỉu và nếu dealer lắc ra bốn hồ xúc sắc là trắng hoặc đỏ thì gọi là tứ tài hoặc tứ xỉu Video ngày hôm nay, Kỳ Anh chỉ giới thiệu sơ qua cho các bạn về sóc đĩa vì với thời điểm hiện tại thì Kỳ Anh nghĩ rằng đã có rất nhiều người biết về bộ môn này nó không còn xa lạ với giới trẻ hiện tại nữa đúng không ạ? Chỉ là các bạn đang chơi trang nào, có uy tín hay không hay là các bạn đang tham gia vào các hội nhóm của các trang game có thật sự đảm bảo uy tín cho các bạn hay không thôi. Kỳ Anh khuyên các bạn hãy nên tìm hiểu kỹ lưỡng về các trang game mà các bạn đang muốn tham gia vì với hiện tại thì rất nhiều các app bịp đang lộng hành trên thị trường Kỳ Anh mong tất cả các bạn sẽ tìm cho mình được một trang game uy tín còn video ngày hôm nay Kỳ Anh cũng xin kết thúc tại đây Nếu các bạn thấy video của mình hay thì hãy like, đăng ký kênh và đừng quên comment những suy nghĩ của các bạn cho Kỳ Anh biết nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau.